thuốc bổ mà uống nhiều cũng thành thuốc độc nữa nhớ nha các bạn dạ. uống cái gì cũng vậy phải có liều lượng vừa phải hàng ngày thay đổi chứ không phải là có một loại uống hoài ăn hoài dạ. ăn biên ăn lại lên ăn chậm quá <laughs> mẹ duyên ăn lại lên ăn chậm quá quay cận cảnh vô gì vì thằng minh đầu dế ăn lại lên ăn chậm quá ăn nhiều yeah, là hai mặt hai mặt cá con y chang luôn trời ơi Chào, chào.